Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ 15 đến 20 tháng 6 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua là một tuần giảm giá của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thị trường chứng khoán toàn cầu. À, từ trên chỉ số VN-Index của chúng ta đã xuất hiện một cặp nếm đảo chiều trên chart tuần. Điều này hàm nghĩa rằng nhiều khả năng quá trình phục hồi à, sóng tăng từ 650 lên 900 đã kết thúc và những tuần tới sẽ tiếp tục là xu hướng điều chỉnh của thị trường à, trên chất ngày thì chúng ta có thể nhìn thấy cái cặp nến bao phủ cây nến giảm giá phiên ngày thứ năm áp đảo hòa toàn bộ à, những cây nến trước đó đặc biệt là cây nến lên đầu tuần góp phần đưa chỉ số là giảm giá vào phiên cuối tuần điều này thì không chỉ mình chứng khoán Việt Nam kể cả chứng khoán Mỹ cũng như vậy có một cây nến giảm giá rất mạnh 1800 điểm ở trên chỉ số Dow Jones Đấy. Ờ, ngày thứ năm thì chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm tầm 6 đến 7% trên các chỉ số lớn Vậy điều gì đã đưa chỉ số chứng khoán đang tăng giá mạnh mẽ giảm như vậy? Chúng ta sẽ trở lại với tin tức tuần trước. Tức là tuần trước nó có một thông tin quan trọng nhất. Đó chính là cuộc họp của FOMC, cuộc họp của Fed về diễn ra vào ờ, đây chúng ta có cuộc họp của Fed diễn ra vào giữa tuần đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm 1 giờ sáng thì tại cuộc ờ, họp này thì biên bản của Fed đưa ra là Fed nhận định nền kinh tế sẽ rất là khó khăn và Fed sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ờ, ở mức hiện tại từ 0 đến 0,25% đến năm 2022. Điều này chứng tỏ Fed đánh giá nền kinh tế sẽ tiếp tục gặp rất là khó khăn trong thời gian ờ, tới và duy trì chính sách ờ, tiền tệ lãi suất thấp trong vòng 2 năm tới. Bên cạnh đó thì Fed cũng nhận định là nền kinh tế Mỹ nhiều khả năng tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ GDP sẽ âm 6,5% Chúng ta nên nhớ con số âm 6,5%. Đây sẽ là con số lớn nhất. Vì ngay cả khủng hoảng 2008 thì chỉ số chứng khoán Mỹ cũng không âm lớn như vậy. Đó, chúng ta nên lưu ý là như vậy. À, điều này có thể điều này có thể lý giải được cái hành động bán tháo à, của giới đầu tư. À, có một phần nguyên nhân à, là à, đây chỉ là nguyên nhân là nguyên nhân à, chủ quan thôi còn có những cái nguyên nhân khách quan vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chúng ta trong thời gian tới thứ nhất thì trở lại với cái làn sóng ờ, biểu tình ở Mỹ ờ, hôm ờ, vào ngày 13 tháng 6 lại tiếp tục có một vụ dậy sóng của Mỹ đó là cảnh sát bắn chết một người lái xe da màu đang ngủ gật trên ô tô điều này nó sẽ tiếp tục dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài cái quá trình bất ổn ờ, cái quá trình biểu tình ở Mỹ nền kinh tế lớn nhất thế giới thứ hai là chúng ta biết là cái dịch Covid-19 làn sóng ờ, trở lại ờ, của dịch Covid-19 làn sóng lây nhiễm thứ hai đang bắt đầu ngay ở Trung Quốc thì cũng đã có những địa điểm bùng phát dịch ở Mỹ và Brazil thì chúng ta biết rồi vẫn đang là tâm dịch thôi Đấy, Mỹ và Brazil vẫn tâm dịch Mỹ thì sau một thời gian là số người nhiễm bệnh giảm xuống dưới 20.000 vào tầm 15.000 thì trong một tuần gần đây thì ngày nào số người nhiễm à, bệnh Covid-19 của Mỹ cũng trên 20.000. Ở Brazil thì không nói, ngày nào cũng tầm 30.000. Và đặc biệt là trên toàn thế giới hiện nay ấy, số người nhiễm đang tăng rất là nhanh. Quý vị lưu ý nhé, số người nhiễm tăng rất là nhanh. Số người nhiễm hiện tại đã lên đến gần 8 triệu người và mỗi ngày số người lây nhiễm lên đến hơn 100.000 ca, 120 đến 130.000 ca. Cao hơn rất nhiều làn sóng à, thứ nhất. Chúng ta nhớ là khi dịch Covid-19 đạt đỉnh điểm lần thứ nhất thì số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới rơi ở khoảng 8 90 nghìn một ngày thôi. Nhưng hiện nay thì số người nhiễm tăng gấp rưỡi, tăng trăm tăng 50% đấy, rơi khoảng 120 130 nghìn người. Dự kiến khi nó sẽ lan rộng hơn, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế thực. À, có thể các chính phủ sẽ không kéo dài cái việc cắt đi xã hội nhưng ờ, do cái Việc lây nhiễm của dịch Covid-19 lây nhiễm từ người qua người nó dễ dàng. Do vậy người dân sẽ hạn chế đi ra đường, hạn chế tụ tập, hạn chế đi du lịch. Đấy, người dân sẽ tự phải bảo vệ mình chứ sẽ không có một đợt cách ly nào nữa. Cá nhân tôi đánh giá có lẽ cách ly toàn thế giới tiếp tục nó sẽ là không không khả thi. Đây nay mai các chính phủ sẽ chấp nhận là sống chung với bão. Điều này đồng nghĩa với việc là người dân sẽ phải tự bảo vệ mình, tự bảo vệ sức khỏe của gia đình mình trước dịch bệnh. Đó. Điều này thì đương nhiên là nó sẽ gây ra hệ lụy rất là lớn vì người dân tự bảo vệ mình sẽ hạn chế chi tiêu hơn để phòng thủ đấy hạn chế đi lại hạn chế tiêu dùng uh, hạn chế mua sắm các mặt hàng xa xỉ thì nó kéo kéo tụt cái nền kinh tế xuống kéo tụt GDP xuống đặc biệt ở các nước phát ờ, triển chúng ta nên nhớ vì các nước phát triển thì sống nhiều bằng dịch vụ đó chứ không phải là công xưởng thế giới giống các nước đang phát triển do vậy cá nhân tôi đánh giá cái dịch bệnh Covid sẽ ảnh hưởng rất lâu dài đến nền kinh tế. Nó không chỉ trong vòng mấy tháng đâu, năm nay và cả năm sau nữa, nó sẽ là một trong những tác nhân kéo tụt cái ờ, nền kinh tế toàn cầu, GDP toàn cầu xuống. Với những trạng thái bi quan như vậy thì chúng ta cũng không bất ngờ ờ, khi thì chúng ta quá bất ngờ khi thị trường chứng khoán thế giới trong đó có cả Việt Nam có một đợt tăng giá thần thánh trong hai tháng 4 và tháng 5 và đầu tháng 6 Ờ, chúng ta hãy trở lại với ờ, tư tưởng của những nhà đầu tư gọi là thế hệ F0. Ở Mỹ thì chúng ta biết rồi, người dân ở nhà được chính phủ phát tiền, họ không biết, không có chỗ nào chơi, không có cá độ bóng đá, không có cá độ gì thì quay ra họ đi đầu tư cổ phiếu. Do vậy, chúng ta biết là đây là quan điểm của những nhà đầu tư F0. Thị trường chứng khoán không phải là nền kinh tế, đó là câu nói phổ biến được dùng để bác bỏ tầm quan trọng của chỉ số S&P 500 hay Dow Jones, nhưng những gì đang diễn ra theo chiều ngược lại, các nhà đầu tư thường xuyên sẵn sàng bỏ qua những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Thị trường đơ, chứng khoán đơn giản là vậy, là một cái chợ để mua bán cổ phiếu của các công ty. Thị trường chứng khoán ờ, có chút quan hệ với nền kinh tế nhưng quan hệ đó không mạnh như mọi người nghĩ. Theo đó nó dựa vào các câu chuyện và những câu chuyện đó luôn thay đổi. Tức là chúng ta nên nhớ đây là những nhà đầu tư F0. Cũng như Việt Nam chúng ta trong 2 tháng 4 và năm chúng ta có 130.000 tài khoản mở mới. Đó là những nhà đầu tư F0, những nhà đầu tư chưa bị những cái bài học, chưa bị những cái trận đánh lên xuống như tử ở trên thị trường. Nên họ rất là lạc quan vào thị trường. Họ đơn giản họ thấy lãi suất thấp quá. Thế là họ không gửi tiết kiệm nữa, họ mang tiền ra mua bán cổ phiếu và họ được lời. Đó. Nói chung là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp hiện nay đang dẫn dắt thị trường nên nó đã đẩy thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số S&P 500 ờ, và Dow Jones tiến sát đỉnh cũ, chỉ số Nasdaq vượt đỉnh cũ. Đấy, mặc dù chúng ta biết là hệ lụy của nền kinh tế sẽ rất khó khăn, ngay cả FOMC, đấy, Fed uh, tại cuộc họp gần nhất cũng đã đưa ra dự báo cực kỳ bi quan về nền kinh tế Mỹ, âm GDP 67 6,7%. Rất là kinh khủng, không hề đơn giản và tỷ lệ thất nghiệp trên 10%. Chúng ta nên nhớ 208 chưa bao giờ Mỹ âm GDP năm của Mỹ âm đến 4%. Có những quý âm nhiều nhưng tậu tiệu cả năm đều tôi nhớ năm cao nhất là 3,8%. đó chứ chứ không phải âm 6,5%. Và đây là chúng ta năm nay chúng ta chưa thể biết được năm sau thế nào đâu. Với tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài này có thể hệ lụy năm sau cũng chưa chắc đã tốt hơn năm nay đâu. Đó là những cái phản ứng nghịch lý, nó rất là nghịch lý trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta thì sau phiên ờ, tắm máu ngày thứ năm đến ngày thứ sáu thì thị trường màu xanh đã le lói trở lại trên thị trường đấy thị trường đã có sự mua bán cân bằng có những mã tăng có những mã giảm đột biến có mã uh, ờ, ngân hàng Sacombank thì hiện nay đang có câu chuyện riêng câu chuyện riêng này thì tôi cũng không dám nói vì nó mới ở dạng tin đồn thôi là đang có một uh, ông lớn vào uh, vào vào Sacombank và cái này thì nó cũng chưa phải thông tin chính thống các bạn tự tìm hiểu thôi nhé nhưng cá nhân tôi thì tôi cũng không đánh giá cao bởi vì dù có người vào chúng ta nhớ nhớ đấy à, ba bác Dương Công Minh khi khi bác ở tập đoàn à, Him Lam cũng rất là mạnh nguồn lực tài chính cũng rất là lớn vào Sacombank hai năm nay nhưng gần như cũng không cải thiện quá nhiều à, vì cái bảng cân đối nợ xấu thì chúng ta biết đấy Sacombank vẫn còn hơn 50.000 tỷ bảng cân đối nợ xấu nữa mà thực ra nếu tính ra như vậy thì Sacombank cũng nếu mà trả cái nợ xấu này ra thì nó hết vốn lâu rồi đó là câu chuyện riêng chúng ta không nói chúng ta trở lại với chuyện chung thôi là chuyện chung của thị trường chứng khoán chúng ta là ngày thứ sáu vừa rồi là thị trường chứng khoán chúng ta phục hồi đúng không ạ tuy nhiên theo tôi <clears throat> đây đơn thuần là nhịp phục hồi kỹ thuật sau đợt giảm sâu thôi thị trường chúng ta sẽ rằng co trong những phiên tới trước khi tiếp tục xu hướng giảm giá à, xét về mặt thông tin thì như vậy còn bây giờ chúng ta sẽ xét về mặt phân tích kỹ thuật thôi đúng không chúng ta sẽ điểm qua chỉ số chứng khoán thế giới trước khi đi vào chi, tiết chỉ số chứng khoán Việt Nam đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì hiện nay Dow Jones vẫn hoàn toàn nằm trong kênh tăng giá tuy nhiên một phiên giảm điểm mạnh phá vỡ mốc 248 sẽ chính thức đánh dấu cái kênh tăng giá này bị phá vỡ à, xét các chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta thấy là MACD cũng đã bắt đầu cắt xuống cho tín hiệu bán xuống RSI thì sau khi duy trì ở trên vùng nghìn uh, trên vùng quá mua hiện nay đã tiến về vùng giá 52 ừ, sấp chỉ nói chung là tiến sát đến cái ranh giới vào trên trên giảm giá trên chart tuần thì chúng ta nhìn thấy Dow Jones cũng đã cặp đến đảo chiều thì nó không quá rõ ràng ờ, không rõ bằng thị trường chứng khoán Việt Nam tuy nhiên nếu chúng ta nhìn xa hơn thì chúng ta thấy cái chen tăng trước đó của Dow Jones kéo dài từ 2018 đến 2020 RSI đa phần đứng trên 50 còn hiện nay thì RSI lại đa phần đứng dưới 50 mặc dù chen vừa rồi tăng rất mạnh nhưng RSI không bứt phá lên được hiện nay đóng cửa tuần đang ở 56 có lẽ tuần sau RSI sẽ nhanh chóng trở về chen thôi nói chung quá trình phục hồi trở lại được trên 27.500 27.700 đó đã là một kỳ tích đối với Dow Jones rồi cá nhân tôi đánh giá Dow Jones sau cái giai đoạn phục hồi này sẽ túc tắc đi xuống đặc biệt là đến tháng 7 khi các công ty báo cáo quý 2 ra. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta tuy chỉ đóng cửa 3 tuần thôi nhưng mà uh, cái ảnh hưởng đến nền kinh tế rất lớn. Bây giờ chúng ta đi ở dọc các thành ờ, đường phố lớn ấy, chúng ta thấy biển cho thuê nhà rất là nhiều, trạm cửa hàng. Chưa kể Mỹ đóng cửa từ 31 tháng 3 đến nay, bây giờ mới mở cửa dần đã mở cửa trở lại toàn nền kinh tế đâu. Thì chắc các công ty không có gì mà báo cáo cả. Báo cáo quý 2 sẽ cực kỳ tồi tệ và nó sẽ kéo theo cái quý 3 Đến lúc đó nhà đầu tư có lẽ sẽ phải nhận ra thực tế phũ phàng của nền kinh tế đời không như là mơ và thị trường chứng khoán không thể mãi tách rời nền kinh tế thực được. Cá nhân tôi đánh giá Dow Jones có lẽ sẽ đi lên xuống. Nhưng mà mục tiêu chung thì cái đáy 18.000 là đáy không thể tránh khỏi. Thậm chí có thể phá cái đáy 18.000 là bình thường. Đó. Do vậy, có thể nền kinh tế thế giới sẽ trải qua những đợt chuỗi ngày giảm giá khá là xấu trong trong thời gian tới chúng ta hết sức lưu ý đặc biệt là thời gian cuối tháng 6 đầu tháng 7 khi báo cáo quý 2 ờ, các công ty bắt đầu công bố đối với chỉ số Nasdaq thì thật sự là độ điên nó còn cao hơn chỉ số Dow Jones rất là nhiều chỉ số Nasdaq phá vỡ mọi quy tắc khi nền kinh tế xấu hơn nhưng chỉ số lại lập đỉnh mới mạnh hơn đấy rất nhiều người giải thích là do phép bơm tiền nhưng chúng ta nên nhớ nhé Fed bơm tiền đơn giản chỉ là cứu trợ lúc khó khăn, không phải là bơm tiền cho tăng trưởng. Chúng ta lưu ý điều đó. Cứu trợ lúc khó khăn thôi. Như kiểu bạn bị đói á. Ờ, bây giờ chúng ta đang gặp nạn đói và chúng ta được cấp phát lương thực. Đây là cấp phát để tránh đói chứ không phải cấp phát để chúng ta giàu có để chúng ta lập đỉnh mới. Chúng ta lưu ý điều đó. Hai khái niệm này nó rất là khác xa nhau đấy. Nếu đúng Fed và toàn thế giới bơm tiền thì các bạn nên lưu ý là hàng hóa thực sẽ tăng giá hàng hóa thực sẽ tăng giá phi mã chứ không phải là chứng khoán chúng ta nên lưu ý nhé hàng hóa thực mà tăng giá nó sẽ đẩy lạm phát lên cao đẩy nền kinh tế vào suy thoái mạnh hơn chứ không phải là đơn giản đâu tiền ra mà hàng thì cố định đặc biệt là chúng ta nên nhớ những mặt hàng thiết yếu nhá các bạn lưu ý những mặt hàng thiết yếu chắc chắn khi tiền bơm uh, ra mạnh như này cả thế giới bơm tiền thì mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá có lẽ cái chu kỳ lạm phát siêu lạm phát thập niên 80 có thể hiện lại một lần nữa. Nếu bạn nào theo dõi chu kỳ lâu thì các bạn có thể xem lại nhá Thời kỳ đấy là gì? Lạm phát của Mỹ đã lên đến là 17%. Và lãi suất của Mỹ đã tăng lên đến 14%. Các bạn có thể xem lại giai đoạn đó thập niên 80. Có thể chu kỳ siêu lạm phát sẽ quay trở lại. Bởi vì các quốc gia tranh nhau bơm tiền mà. Hàng thì không thể lên được. Trong khi dịch bệnh sẽ làm gián đoạn quá trình sản xuất. Cái việc uh, thế giới đã WHO đã rất nhiều lần uh, nhấn mạnh là cái an ninh lương thực tuy nhiên là tất cả giới đầu tư chúng ta đang bỏ qua vì chúng ta đang sống trong thời bình nhưng rất có thể chúng ta sẽ trả giá cho hành động đó trong 1-2 năm tới thôi sẽ không quá lâu đâu à, trở lại với phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số Nasdaq của chúng ta là đã xuất hiện cặp nến đảo chiều một cách rất là rõ ràng và rõ nét bên cạnh đó các chỉ báo kỹ thuật cũng đã cho tín hiệu bán xuống điều này rất phù hợp là thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt đỉnh Nasdaq cũng đã đạt đỉnh. Từ tuần tới có lẽ sẽ là một chu kỳ giảm giá thôi. Không có gì mới cả. Nó sẽ ngược lại với giai đoạn tăng giá trước đó. À, trên chart tuần thì chúng ta có thể nhìn thấy là à, có một cây búa. Tuy nhiên cây búa này nó không quá đẹp bởi vì dâu dưới dài bằng thân nến. Đấy. Cái xấu của nó chính là cái dâu dưới. Tuy nhiên nó cũng là những cái tín hiệu nhấp nháy đảo chiều. Kết hợp thì chúng ta có thể thấy là thị trường chứng khoán Mỹ có lẽ quá trình phục hồi đã kết thúc những cái gì mơ mộng nhất tốt đẹp nhất có lẽ đã đã kết thúc rồi và chuỗi ngày khó khăn đối với thị trường chứng khoán sẽ quay trở lại đó là thị trường chứng khoán Mỹ còn thị trường chứng khoán Việt Nam thì như nào à trở lại với chỉ số SP500 thì SP500 cũng không khá lên mấy so với Dow Jones và Nasdaq đấy nó đứng ở giữa thôi cũng xuất hiện nến giảm rất mạnh cũng xuất hiện những chỉ báo đảo chiều rồi tiêu chung lại thị trường chứng khoán Mỹ đã xác định đỉnh bạn nhé rất rất ít khả năng sẽ có đỉnh mới đốn chỉ chỉ số chứng khoán Việt Nam đây chúng ta nhìn thấy rồi cặp nến đảo chiều đã có cây nến ngày thứ năm áp đảo toàn bộ những cụm nến lên trước đó trong tuần nó xác nhận xu hướng phục hồi có lẽ đã kết thúc thị trường có lẽ sẽ nhanh chóng à, rơi vào giảm giá thôi có rất nhiều bạn bảo tôi là đây có thể chúng ta sẽ lặp lại cụm giá ngày thị trường ở 800 các bạn lưu ý nhé 800 với 900 nó khác nhau và thứ hai là bối cảnh tại khu vực đấy nó khác nhau. Khu vực thị trường ở 800 là tại thời điểm ấy thị trường chứng khoán chúng ta vừa trải qua đợt sụt giảm rất là mạnh và sau 3 tuần phục hồi nó điều chỉnh và nó lên tiếp. Tại thời điểm đó thì các chỉ báo quá mua quá bán không có, các chỉ báo kỹ thuật báo bán không hề có nhá. Đây các bạn có thể nhìn thấy tại thời điểm đó này. Tại thời điểm MACD vẫn báo lên, RSI thì mới đứng ở 57 không hề cho thấy quá mua quá bán. Nhưng tại thời điểm này khác hoàn toàn, MACD của chúng ta đã đã cắt xuống sau một chu kỳ lên rồi. RSI của chúng ta cũng đứng từ vùng quá mua gập xuống. Hai kịch bản khác nhau hoàn toàn nên chúng ta lưu ý nhá. Hai thời điểm này khác nhau, kịch bản cũng khác nhau. Và đặc biệt các bạn lưu ý là cái báo cáo quý 3, quý 2 của doanh nghiệp sắp ra rồi. À, thị trường còn 2 tuần nữa là đến tháng 7 và sẽ hé lộ cái báo cáo quý 2 thôi. À, cá nhân tôi đánh giá là 80% doanh nghiệp sẽ có báo cáo không tốt Đặc biệt sẽ có rất nhiều doanh nghiệp báo cáo tiếp tục thua lỗ, thua lỗ nặng luôn. Quý 1 chúng ta biết đấy, chúng ta mới ảnh hưởng bởi dịch Covid chúng ta chưa phong tỏa, nhưng quý 2 là thời điểm chúng ta phong tỏa nhé Chúng ta phong tỏa vào ờ, đầu tháng 3 và ờ, chúng ta giữ lại phong tỏa vào cuối tháng 3. Chúng ờ, chúng ta phong tỏa cuối tháng 3 cho tôi xin lỗi. Và chúng ta giữ lệnh vào giữa tháng giữa tháng 4 thì chúng ta lưu ý là quý 2 mới là quý bị ảnh hưởng nặng nhất đối với các doanh nghiệp còn quý 3 chúng ta chưa nên đoán làm gì do vậy rất nhiều khả năng sẽ không trông đợi gì vào kết quả kinh doanh và việc thị trường rơi vào chen điều chỉnh cũng là phù hợp thôi đối với chỉ số vn index 30 Đấy. vn 30 của chúng ta cũng xuất hiện cặp nến đảo chiều cũng xuất hiện các tín hiệu kỹ thuật báo xuống do vậy các bạn nên lưu ý là tuần sau tôi không biết là thị trường sẽ phục hồi được tiếp đến đâu nhưng có lẽ các bạn nên canh thoát hàng thôi nhé thời điểm này không phải thời điểm vào hàng còn đối với những mã riêng thì tôi không nói nhé, có những mã có game riêng hoặc có những mã câu chuyện riêng của những mã riêng lẻ thì tôi không nói đây tôi đang nói thị trường chung nhé, thị trường chung là như vậy còn có những mã hoàn toàn vẫn bơi ngược dòng bởi vì thị trường chứng khoán của chúng ta không phải là một mã cổ phiếu là tổng hợp là trên mỗi sàn hơn 300 mã cổ phiếu thì đương nhiên thị trường có giảm đến đâu vẫn có những mã tăng giá dù thị trường Dow chen vẫn có những mã bơi ngược chiều vẫn có những mã hưởng lợi đấy là bình thường ví dụ như ờ, dịch ờ, covid ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp nhưng chúng ta biết đấy những doanh nghiệp nông nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp Dafaco thì được lợi rất là nhiều đầu vào nông sản à, hàng hóa ờ, đầu vào thức ăn chăn nuôi giảm trong khi hàng hóa đầu ra thì lại tăng thì lợi tăng rất là phi mã kiểu như vậy nên đây là chúng ta nói thị trường chung chứ chúng ta không nói đến những cổ phiếu riêng và những game riêng từ chung lại thị trường chung của chúng ta đã đạt đỉnh rồi các bạn lưu ý à, tôi cũng đã khuyến nghị quý vị là thời điểm đạt đỉnh đã đến chúng ta nên cẩn thận và thực tế thì nó cũng chứng minh như vậy thôi giai đoạn này là chúng ta nên bảo vệ thành quả đã tích lũy được hai tuần trước đó nhé có rất nhiều bạn tôi biết là khi thị trường tăng các bạn kiếm được rất nhiều thị trường xuống các bạn lại trả giá hết chúng ta hãy nhớ chúng ta có thể không kiếm được quá nhiều nhưng chúng ta bảo vệ được thành quả đó là cái yếu tố then chốt dẫn đến thành công bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số mã lớn chi phối đến vn i 30 và vn index À, trước hết chúng ta sẽ điểm qua cái chỉ số chứng khoán phái sinh đã nhé. Đối với chỉ số chứng khoán phái sinh cũng tương tự chỉ số chứng khoán uh, cơ sở thôi. Uh, cây nến đảo chiều hôm trước đã tạo ra cái cặp nến đảo chiều vào ngày thứ tư, thứ năm rất là mạnh mẽ. Bây giờ quá trình đơn giản nó chỉ là phục hồi kỹ thuật để lấy đà xuống tiếp thôi. Do vậy, tuần tới các bạn cũng có thể canh chỉ số chứng khoán phái sinh khi phục hồi lên trở lại vùng giá quanh 815 820 chúng ta bán thôi. Yeah không có gì bất ngờ bây giờ chúng ta sẽ xét các cổ phiếu trụ cột trong nhóm VN 30 cổ phiếu VIX VIX đã đao chen rồi bạn nhá đã đi xuống rồi những cây nến chỉ báo kỹ thuật tiếp tục đi xuống rồi VIX thì tôi cũng đã khuyến nghị quý vị bán hết rồi chúng ta cũng không quan tâm nhiều làm gì nữa VHM cũng vậy đã đi xuống rồi chúng ta cũng bán hết rồi ngày ở ờ, 7880 chúng ta cũng khuyến nghị nhau bán hết rồi không có gì bất ngờ cả VRE cũng đã báo đỉnh rồi, đi xuống rồi. Chúng ta đứng tránh ra thôi. Đối với nhóm cổ phiếu lẻ không có đội nhóm Vinamilk, Vinamilk đã nhấp nháy tín hiệu bán ra bạn nha. Các bạn trước đó các bạn nên nhớ cái khu vực 120 của Vinamilk cũng rất là cứng và từ lúc phá qua xuống rất là mạnh. Hiện nay Vinamilk đang nhấp nháy tín hiệu bán ra, tuy tín hiệu bán xuống chưa rõ ràng, tuy nhiên rất nhiều khả năng sẽ không chống lại được thị trường chung Trước đó chúng ta nhìn thấy khi Vinamilk ở 125 có một cây búa đảo chiều rất là đẹp này. Điều này rất phù hợp vì tại thời điểm đó Vinamilk tiến vào vùng quá mua rất là sâu. Đấy. Hòa Phát Hòa Phát thì cho tín hiệu bán trước thị trường rồi. Đây chúng ta biết khi Hòa Phát đạt đỉnh 28 này thì Hòa Phát đang có cây cặp nến đảo chiều rất là mạnh và từ khi tạo cặp nến đảo chiều đó Hòa Phát không lập được đỉnh mới nữa. Đấy. Hòa Phát thì đang đau chen rồi. Chúng ta có hàng thì tranh thủ khi giá phục hồi lên trên 27 chốt hết đi thôi. Không còn gì để chờ đợi nữa. Việc Hòa Phát phục hồi từ đáy 15 16 lên đến 28 cũng là rất là mạnh mẽ rồi. Cổ phiếu GAT cũng đã nhấp nháy tín hiệu bán ra rồi bạn nhá, GAT lên 80 cũng là test lại đường viền cổ của cái cốc tay cầm cái cốc úp ngược của gan này. Đó, bạn nhìn thấy đó. Gan có cái cốc úp ngược luôn. Rất là mạnh mẽ. Đây nhiều bạn thì hỏi tôi là cái cốc úp ngược của gat thế nào không nhìn thấy đây các bạn có thể nhìn đây nhé. đó, Cốc tay cầm úp ngược đấy. Cái tay cầm tuy nó hơi bé nhưng nó vẫn đạt tiêu chuẩn thôi đấy các bạn nhìn đấy và test lại đường viền cổ thì đi xuống là phù hợp rồi không có gì bất ngờ cả PLX PLX cũng xuất hiện cặp đến đảo chiều rất là rõ ràng ở cái vùng 48 này rồi tín hiệu kỹ thuật cũng báo xuống hết rồi các bạn có hàng thì chạy gấp thôi nhá HVN chúng ta nên nhớ nhé HVN thì SCIC đang tuyên bố là sẽ tăng vốn HVN còn là bản thân HVN tuyên bố tháng 8 sẽ hết tiền đấy quý lưu ý tình hình tài chính HVN rất là bi đát đấy không hề đơn giản đâu tôi quá bất ngờ khi HVN lại tăng lập được đỉnh mới 30 nó ờ, cũng thể hiện cái tâm lý nhà đầu tư đang ảo tưởng tương tự như nhà đầu tư Mỹ là tách khỏi nền kinh tế thực HVN có lẽ sẽ phải mất rất lâu mới có thể gượng dậy sau cái dịch Covid này do vậy riêng đối với cổ phiếu hàng không tôi khuyến nghị quý vị tuyệt đối tránh xa tránh càng xa càng tốt tránh bị trả giá nhé dù được tăng vốn thì thực ra quá trình tăng vốn chỉ giúp HVN chống đỡ với báo tài chính thôi chứ không phải là nó sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao ngay và trước đó chúng ta biết rồi HVN trước đó thì cũng đã có thời gian tuy không Covid nhưng vẫn đứng ở cái vùng giá 20 rất là lâu Đấy, đỉnh cao của HVN lên được đến năm mấy thôi nhưng mà nói tự chung lại thì nói chung là HVN chúng ta nên tránh ra đối với cổ phiếu hàng không thì VJC cũng tương tự như vậy thôi chắc chắn khó khăn bùa vây ờ, những cái khó khăn về tài chính bùa vây kết quả kinh doanh đi xuống thì bức tranh sẽ dần hé lộ thôi nên VJC chúng ta cũng tránh xa ra nhé vẫn hoàn toàn trong đao chen rồi đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng nhóm cổ phiếu dẫn dắt lớn nhất trên thị trường Vietcombank thật sự là phục hồi quá tốt. Tuy nhiên có lẽ đó là tất cả những gì Vietcombank có thể làm được. Cổ phiếu tiến vào vùng quá mua rất sâu. À, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, các chỉ báo kỹ thuật đã báo bán ra. Vietcombank đã đạt đỉnh. Vùng giá 90 thật sự Vietcombank lên được 90 là một kỳ tích luôn trong thời điểm khó khăn hiện nay. Các bạn nên nhớ khi kinh tế gặp khó khăn, các doanh nghiệp phá sản hoặc là gặp khó khăn kinh doanh nợ xấu sẽ tăng lên rất nhanh, đặc biệt là bất động sản. Do vậy, ngành ngân hàng là ngành có lẽ quý vị nên tránh xa trong 1-2 năm tới. Mà đặc biệt với cái nền giá hiện tại Vietcombank là một nền giá rất đắt chứ không phải rẻ nữa. BIDV cũng tương tự như vậy thôi. Tỷ báo kỹ thuật đã nhấp nháy báo tín hiệu xuống. Đấy, cặp nến đảo chiều đã xuất hiện. BIDV thì mang nặng tính đầu cơ trong dòng ngân hàng. Quý vị nên nhớ tính đầu cơ BIDV rất mạnh Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ nợ xấu về bất động sản của BIDV cũng rất là lớn nhé. Đặc biệt khi thị trường bất động sản đóng băng gần 2 năm nay rồi và có rất ít dấu hiệu cho thấy bất động sản có thể phá băng khi nền kinh tế ờ, quay trở lại suy thoái. Do vậy, ờ, cục máu đông sẽ ngày càng lớn. Chúng ta nên nhớ nhé, ờ, theo cái thống kê thì hiện nay là tổng nguồn vốn vào thị trường bất động sản chiếm khoảng 2% dư nợ, tức là rơi ở khoảng 1,7 triệu tỷ nhưng đây là thống kê chưa chưa chưa chính thống hết vì các bạn biết rất nhiều doanh nghiệp vay tiền sau đi đầu tư bất động sản vay tiền ờ, tôi biết có những doanh nghiệp là doanh nghiệp thép vay tiền mà mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng vay xong đi đầu tư hết bất động sản kiểu như vậy Đấy, rất nhiều doanh nghiệp sản xuất khác cũng như vậy lấy cái vỏ bình phong là vay mở rộng sản xuất nhập hàng các kiểu cuối cùng dốc hết bất động sản do vậy cái tiền thực chảy vào bất động sản theo cá nhân tôi đánh giá nó sẽ không dưới 40% tín dụng Tức là nó phải rơi vào tầm 3,5 triệu tỷ chứ không phải là 1,7 triệu tỷ đâu. Theo thống kê của báo chính thống đâu. Và với 3,5 triệu tỷ này thì cực kỳ kinh khủng. Một khi uh, thị trường bất động sản đóng băng chỉ cần 10% nợ xấu thì nó đã là 350.000 tỷ. Mà bất động sản một khi đã nợ xấu thì không bao giờ rơi 10%, phải rơi khoảng 30%, đâu đó phải rơi khoảng 1 triệu tỷ là ít nên cục máu đông này có thể nó sẽ chúng ta nên nhớ đỉnh cao nhất nợ xấu của chúng ta năm 2010 2011 là rơi khoảng 500.000 tỷ. Còn nếu lần này mình bất động sản đã đóng góp 1 triệu tỷ thì chúng ta biết có thể biết hệ thống ngân hàng sẽ khó khăn như thế nào trong thời gian tới. Tất nhiên là nó sẽ không khó khăn ngay. Nhưng cá nhân tôi đánh giá rất bi quan về hệ thống ngân hàng. Do vậy quý vị cũng nên tránh cổ phiếu ngân hàng ra. Đây là tôi nói là tránh về hâu dài hạn thôi nhá. Còn các bạn đánh sóng lướt ngắn T3, T5 tôi không nói làm gì. T3, T5 các bạn đánh cái gì cũng được. Cốt là đúng kỹ thuật, đúng chỉ báo. Đối với CTG, việc CTV phục hồi trở lại vùng giá 25 và cũng đã chỉ báo đi xuống rồi. Không có gì bất ngờ cả, dòng ngân hàng giống nhau hết thôi. VPBank VPBank cũng vậy. Cũng đã chỉ báo đi xuống rồi. Techcombank Techcombank cũng báo đi xuống rồi MBB MBB cứng đầu hơn một chút nha cặp nến đảo chiều cũng đã xuất hiện rồi mới nhấp nháy tín hiệu đi xuống thôi chỉ vào chưa rõ ràng nhưng mà chắc cũng sẽ đi xuống thôi cặp nến đảo chiều là quá rõ nét rồi mà chúng ta lưu ý nữa nhé trong 2 năm vừa rồi các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành cái trái phiếu doanh nghiệp rất là lớn nhé hơn 300.000 tỷ đấy rất là lớn luôn đây là đối với các doanh nghiệp thống kê trên sàn còn các doanh nghiệp bên ngoài chúng ta chưa biết được do vậy khi doanh nghiệp bất động sản khó khăn thì chắc chắn là cái nợ xấu sẽ lan tỏa rất là nhanh cái khả năng trả lãi và trả gốc trái phiếu uh, bất động sản đã phát hành cũng rất là khó khăn các bạn lưu ý điều đó đây STB thì tôi vừa nói rồi STB vừa không báo xuống lại tiếp tục báo đi lên tiếp nhé có một câu chuyện riêng thôi tôi cũng không biết nguồn tiền này nó chính thống hay không nên tôi cũng không dám nhận xét đó. Tùy quý vị phân tích thôi. Nhưng STB chưa báo xuống bạn nhá. Còn đang báo lên đấy. À, Habu Bank à, à, à, nhà Hà Nội, nhà phát triển thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng nhà phát triển thành phố Hồ Chí Minh thì cũng nhấp nháy tín hiệu báo xuống nhưng chưa rõ ràng bạn nhé. ACB cũng đang nhấp nháy tín hiệu báo xuống. Tiệu chung lại, các cổ phiếu ngân hàng là đa phần báo tín hiệu xuống bạn nhé. Ờ, các cổ phiếu blue chip cũng đa phần báo xuống. Do vậy các bạn hết sức lưu ý, hết sức cẩn thận cho tôi. Tuần tới có lẽ khi thị trường phục hồi đấy là cơ hội để các bạn thoát hàng, không phải cơ hội nhập hàng mới đâu. Các bạn hết sức lưu ý như vậy. Đối với cổ phiếu chứng khoán SRI SI thì cũng ờ, nhấp nháy tín hiệu báo xuống thôi nhưng nó chưa rõ ràng bạn nhé nên tôi cũng không dám nhận xét về cổ phiếu trừ chứng khoán này vì nó chưa rõ ràng HCM cũng vậy thôi nói chung cũng đã ra tín hiệu báo xuống rồi nhưng nó chưa mạnh chưa mạnh mẽ VC cũng ra tín hiệu báo xuống rồi. Tiệu chung các cổ phiếu chứng khoán cũng không nằm ngoài quy luật cũng ra tín hiệu báo xuống. Tuy nhiên tín hiệu báo xuống của cổ phiếu chứng khoán nó không rõ ràng, nó yếu hơn tín hiệu báo xuống của cổ phiếu ngân hàng rất là nhiều. Tự chung lại thì hầu hết các mã cổ phiếu chủ chốt của chúng ta báo xuống rồi. À, ờ, đợt vừa rồi chúng ta nổi nổi lên một số ngôi sao nữa. Thì các bạn lưu ý có một số mã cổ phiếu ngôi sao tôi sẽ phân tích luôn cho các bạn. Đây. Ngôi sao được hưởng giờ rất lớn từ ờ, dịch Covid vừa rồi Davaco. Davaco sau một chu kỳ tăng dài giá tiến rất sâu vùng quá mua hiện nay đã đi xuống đấy có lẽ Davaco sẽ giảm xuống khá là mạnh vậy lưu ý nhá có, có những bạn thì thích bắt đáy cổ phiếu Davaco đây tôi chỉ lưu ý quý vị này nếu quý vị muốn bắt đáy ít nhất phải chờ giá giảm xuống Fibo 50 nó đâu đó tầm 36 còn nếu mà tốt nhất thì nó giảm về trở lại nền giá trước khi bứt phá là tầm 31 32 quý vị lưu ý nha tầm 36 là tầm sớm nhất còn muộn nhất thì là tầm 31 32 đây là tầm quý vị có muốn bắt đáy thì bắt đáy còn không nên bắt đáy quá sớm nha giá hiện nay đang là 44 còn một số ngôi sao sáng khác ví dụ như các cổ phiếu uh, ngành à, thủy sản dệt may nhưng nó không nóng quá nhưng có một cổ phiếu ngành khu công nghiệp rất là nóng ITA rất nhiều bạn đây ITA đang tăng dựng ngược giá tiến rất sâu vùng quá mua rồi đây là những cổ phiếu nó có thể gọi là game riêng rất là khó lường thì tôi chỉ lưu ý quý vị là quý vị hết sức cẩn thận nhá vì tăng ITA thứ nhất là đã tăng gấp 3 lần rồi đấy đến vùng nó cũng khá nguy hiểm tăng gấp 3 lần từ đáy thứ hai là tăng rất mạnh đây chúng ta có thể nhìn thấy cả cây đến tuần là phi ra ngoài ben rồi tín hiệu vùng quá mua vào chắc tuần nó cũng rất là mạnh nếu một khi cổ phiếu ITA mà điều chỉnh nó hoàn toàn có thể test lại khu vực 3.5 này là bình thường do vậy cá nhân tôi đánh giá nếu quý vị muốn mua thì chờ nếu nó điều chỉnh test lại thì mua không thì thôi chứ tốt nhất chúng ta cũng không nên đu bám cái nhóm cổ phiếu nóng này nóng bỏng tay luôn lợi nhuận rất lớn nhưng mà cũng rất là nguy hiểm một vài cổ phiếu nóng khác cũng tương tự như vậy thôi có lẽ nó cũng rất là nhiều vì thời gian vừa qua chúng ta biết là cổ phiếu nóng chiếm rất là nhiều trên cái bảng chỉ số do vậy tôi sẽ không phân tích quá nhiều về cổ phiếu nóng ngay cả ví dụ như má HQC này cũng vậy thôi sau họp đại hội cổ đông là tăng một mạch từ 1 lên 2 rồi hơn 2 rồi những mã này thì nó mang nặng tính đầu cơ nó khá là khó phân tích tuy nhiên chúng ta cũng có thể lưu ý HQC đang tăng rất mạnh nếu trường hợp mạnh nhất nó có thể lên trở lại 3 Đó. đây là mạnh nhất còn đầu không thì tôi không biết nó sẽ dừng tại đâu đâu tốt nhất là những mã này nó không theo thị trường nó không theo thị trường chung thì các bạn nên đánh theo những cái kỹ thuật riêng và các bạn bám sát sàn thôi chứ bà tư vấn những mã này có thể hôm nay tư vấn mua mai quay ra bán là bình thường à, tôi không thể tư vấn nhận định video trong tuần được đó là toàn bộ cái ờ, nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam à, và thế giới tuần qua chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công